Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả em ơi. Ở video này thì Khả sẽ ép một cái áo kim à, nem dòng như thế nào? Đây phôi đây. Áo kim nem dòng. Đầu tiên chính là dòng phục hồi. Tiếp tục là kháng độc hay là chuyển hóa sát thương. Đó. Chỉ vậy thôi. Ok. Vô. Lấy, đúc, lấy. Uhm, lấy dòng phục hồi đầu tiên này Hiện tinh 1 này Tí nữa sẽ đọc hiện tinh 2 nha nào? lên một này hiện một đâu hiện một này bốn viên đại này lên một hiện một phục hồi bốn viên đại vô chất xấu ok chất xấu tiếp tục khả sẽ đi di chuyển thành cái tí nữa quay lại ép nè rồi quay lại tương dương vòng phục hồi tiếp tục sẽ là đập 4 linh 2 khám này áo này linh 2 này phẩm chất xấu này bốn đại này trong ép áo này tính sờ rào hơn 7 kim nè xấu bốn đại linh 2 vô cũng rồi tiếp tục tổng tục sẽ đi tìm uh, ờ, chuyển hóa dòng 1 Khải sẽ cho chuyển hóa dòng 1 nha nè hay là kháng độc dòng 1 thôi để hỏi anh em thôi lô lô lô anh em ơi giờ anh em nên suy nghĩ là đỡ cái áo kim nó chuyển hóa dòng 1 hay là thích chuyển hóa dòng 2 cái nào dễ hơn ta ok sao tại vì cái chuyển hóa tại vì sau này mang cái kích gọc ờ, quả quả với đai ha à, đa hay một đừng mang đa hay hổ cho nên giọng hai không có thích đâu Ừ, vậy. là robot là chuẩn rồi chừng hóa chứng một là chuẩn nếu mà chơi vào đang sau này chuyện hóa chứng một quá chuẩn luôn á em việt nó không cần kháng độc ừ. đó là em nghĩ là em nghĩ cái áo này kim thì bay ra chuyện hóa chứng một nó hay nhất sinh lực được cao chuyện hóa chứng một chứ không ai mang đai thổ đâu hả chuyện hóa chứng một đúng rồi đi đẹp chuyện hóa chứng một hay đúng rồi không ai xài đai thổ đâu Lãi sinh lực cao chừng hóa dân một là hợp lý Kháng độc Ok kháng độc hóa dân một rồi nè mày Má này bảo mình đã không chuyện gì ghê Má thả rồi hay bắt đầu Đúc lấy À chuyện hóa Như anh em thấy chuyện hóa mà muốn lên 10 cái cần thị tinh không à Cần thị tinh không anh em Auto 10 Rút 4 đập 4 thôi hả à? Đọc 4 là 4 à? Phúc Duyên á? Ừ. 4 là 4, 3 đọc 4, 3 đọc 4 được. Đọc 4 đọc 4 đi. Hiện tinh 1. Tinh 1. Ok. Rồi hiện tinh 1 này. Tinh 2 này. Có, có chưa? Ờ... Được, đâu đâu đâu. Không có hiện tinh nhiều anh em ơi, hết hiện tinh rồi. Hôm này thiếu một cục hiện tinh này. Sốt bài về bán 23 trở lại thôi. Thiếu cục hiện tinh này Số 19 là số 2 là ngay chỗ ờ, thiếu cục hiện tinh này nó giấu, thôi cầu mười vậy nè, nghe nè, nghe chớp đứng này thấy không? Đó, đối diện nhà môn là đó, đây nè. Bộ đó vừa bạn á. Đó, tròn màu vàng á. Hiện hai. Ở đây ờ, khổng Ấy ống ống một chứ. Ống một chứ. Đó, ra đất nổ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok lít đi. Đấy, giờ bán được. À, ờ, đai nè. Tinh một nè. ống một nè. Giống như những hói như nè. lúc bốn dương đại Đó. phẩm chất xấu ok chất xấu phẩm chất xấu đập lương khảm này cái gì mua đấy lấy cả tiền nhau Ôi, tin 1, tin 2 Lý tiện quá 2 này Mua đây ép lane thì ờ, có tiền do gọi ép lane không Ôi sao vậy lý tiện Để cái kiếm nguồn nhỏ xuống rồi 1, 1 Ép trải nghiệm hay lắm nè 10 điểm này Rồi tiếp tục này Sinh lực cao Sinh lực cao Sinh lực cao dòng 2 sinh lực cao dòng 2 cho gió đang nha nam sinh lực cao dòng 2 được hãy coi có cái phôi được không sinh lực cao đồ này sinh lực cuối sinh lực dòng 2 sinh lực dòng 2 cao tìm phôi anh em đi tìm anh em đang xem thì like ủng hộ chơi ủng hộ chơi nha anh em hiện tại khai ép được hai dòng mắt pin rồi anh giờ đến dòng sinh lực em sinh lực đến dòng sinh lực là có một cái phôi sinh lực 146 rồi hiện hai do kèo à, khải sẽ rút tiếp tục đó là bốn viên đại và đập bốn viên đại đó mình thì ép kiểu chắc chứ không phải nhiều anh em ép phú dương tiểu nè bảy phú dương tiểu thì nó quá ít điểm nhưng mà nó nó không được chất lượng ai này em <clears throat> ok này thấy chưa rồi tiếp tục này rút này sinh lực cao đâu đây sinh lực cho 46 này hiện tinh một này hiện hai này nè bốn phú nhân đại ok chưa rồi ok lấy hai viên tương dương tương dương bán ngựa ok anh em ơi mua hai viên sớm xu thiếu tinh một nè dương bán ngựa thối lại mình 400 xu mình đưa một kim rồi đã mua hai viên tình nữa xong xong đủ món nè à, ok đủ này mình hành tinh một rồi đủ ép đủ ép cái áo như nè rồi nhảy thành gái nhảy thành gái quay lại nè nhảy thành gái quay lại ép sinh lực anh sao nghe thấy ừ server hiện tinh hiếm lắm anh em hiện tinh thì phải đi sang bot tiểu quên đi sang bot ờ, lượm bài bot á lúc giống lúc nãy khả sang lượm bài bot anh em thì ba món trang sức cấp 10 thì mới được một viên hiện tinh đó mà đánh một con boss thì cao lắm được một đến hai món thôi nè bỏ tiền ra sang boss các kiểu đâu phải đơn giản đâu nè ghê dòng đâu ép này anh em ơi ép dòng sinh lực này hiện tinh một phẩm chất xấu bốn viên đại trong dòng này thì auto 18 mít rồi anh em được xấu à okay. pin 10 199 ok chưa tiếp tục sẽ là dòng kháng độc dòng 2 cái okay, đi tìm cái phôi kháng độc dòng 2 còn không lấy thêm một viên còn không dịch thêm một viên nữa mua thêm một viên nữa mới đủ nè mày. kháng độc nha nè kháng độc hay đi tìm phôi à, kháng độc dòng 2 dòng 2 cao xúc tìm cái viên à, hiện tình nữa đủ đi tìm con kháng độc kháng độc cao rồi. giấc mơ mới đã hội tụ bát mạch chân kinh tranh thuần thủ tìm mô bạch hồ rực sáng một trời mây huyền kinh tục tìm phơi kháng độc anh em ơi lại cái gì nhỉ ai ai ai ai phong bé đánh ờ, say hiền tinh bắn anh xin ờ, hai viên một nhá anh ép nốt cái này cho xong phong bé nếu có góc đánh mình bạn ơi nếu có góc lát phải đứng hạn rồi còn dòng một không rồi ông tân gì đéo có góc lát phải đứng thì đủ má cần khám độc dòng hai anh em nhưng một thì quá trời nhưng một thì quá trời <laughs> đồ kiếm dùng hai không có nữa đồ xong chung dòng kháng độc thì nó còn dở lên thôi nè kháng độc một thì tinh bốn viên đại bốn viên là lên nè này à, ép à, cái áo kim rồi nè ép áo kim dùng chuyển hóa dùng một do chả đang rồi lại à, sinh lực nó mất pin nữa nè giờ dòng kháng độc 25 nữa đẹp tìm cái phôi khó đây em ơi tìm được phôi khá là mất pin đọc 25 luôn vô được đấy được hợp lý rồi, giờ bắt đầu là hiện tinh 1, hiện tinh 3 Vô Mình sẽ rút uh, 4 dân đại, đã 4 dân đại tiếp Mình không có tiếc nè Mình không có tiếc Mình là chơi cái 4 đại, 4 đại này mình ép là chắc ăn luôn nè Nếu mình mà kiểu tiếc tiếc thì nó Nó xịt nó mất hay nè Đó. Rồi, lấy Đây nè Hình tinh 1 nè ẩn hai này ghê chưa bốn viên đại được sáu bảy là được được sáu ok cái này lên 25 chắc rồi này lên 25 chắc là đúc này, khảm này, áo này, yên tĩnh ba này, phần chất xấu nè bốn viên đại này, một tử nè này là ép một thì tinh nha em, một thì tinh nha em, tinh gì cũng được ép lục làm gì cũng được ép tử đi tử cho này chắc kèo đi ép tử em chắc kèo tỷ lệ cao rồi nè tỷ lệ cao bát hơn. mình ép ép kiểu chất kèo chứ không phải mình ép kiểu hình xuôi rồi mình mình ham rẻ để mình lấy lời nè cái này mình thì mình mình nhận ta 8 kim mà ép ra chắc hơn 8 kim gần 8 kim luôn nè rồi rồi tiếp tục đi dòng nội lực cuối nội lực cuối đi tìm nha để đi dạo mua phôi này mà nội lực dòng 3 nội lực dòng 3 trên 12 17 là được nè. năng được dòng 3 09 2 1 sinh lực sinh lực số 3 chọn nó bán gì trăm mấy không mất dữ sinh lực nhân ba đâu. ừ, ở tay chém vào chém không? nghĩ sao ép ông lá nem ông kêu lá nem điểm chẳng sinh lực đủ xanh sinh lực cho 43 dòng cuối rồi lô lô Tương Dương bắn người đó anh ơi Có phôi Có phôi dạ, em bán cho một gần một này một viên thôi ơi ở đâu lấy cái cái kia ta ở đâu em ơi hai viên này vô dòng uh, sinh lực nội lực cuối nè ôi có dương ta à, từ từ không có dương không có dương đúng hai viên rồi em ơi hai viên cuối không có dương phôi nỗ lực cuối cùng nữa xong ok rồi cũng rút 4 phú dân đại đập 4 dân đại rồi nè mấy hôm tiếc á ba phú dân đại nó toàn auto năm toàn auto phạm chất năm khải test nhiều cái rồi bốn phú dân đại thì auto phạm chất xấu nè phạm xấu tỷ lệ nó lên cao hơn nè còn chút trước tôi lỡ lên cao hơn Rồi Rút Nội lực dùng cuối Mua cái cái, cái hiện ba đã Hiện ba Video này ép áo kim mắt độ nè Ngon lành chưa dao động gần à, khoảng 8 kim quay đầu 8 kim nhưng bảo quay đầu nội lực này hiện tinh này hiện ba này bốn dương đại đó cứ theo công thức như vậy mà làm thôi nè chất xấu thấy chưa bốn cứ bốn viên đại auto phần chất xấu nè hôm bữa cứ cứ ba ba đó cứ ba lúc ba đa số cứ tục năm có chiều vái thà xấu giờ ép anh em đủ tục năm đúng khó luôn cũng Nam toàn thấy sinh lực rất, nỗ lực rất rồi nè Hải G, hãy G bán ngạc rồi em ơi hãy G bán ngạc rồi, không có đồ nữa anh em ơi Hải G bán ngạc rồi Hãm rồi anh em ơi Tuần một này Phòng chất sống này bốn đại Dòng nội lực nha em Nội lực phòng chất sống này rồi xong tám chín ok lần sau đồ năm dòng không có giá đó nữa đâu nha bốn dòng thì giá giá đó á ép đúng tám kim em có đúng tám kim luôn nè tưởng 4 dòng á 4 dòng thì được 5 dòng em thêm mất hai viên hiền tinh gần cả kim rồi 4 bình phúc viên đại nữa ép dòng cuối cùng mất gần một kim rưỡi nữa tính phần đô hết nữa ép dòng cuối cùng gần thêm một kim rưỡi nữa chung là hồi vốn ép dòng cho ông ấy ép lấy mối ép lấy mối cho ông, ông thích ép món gì mình ép thôi rồi thường vòng lặng đưa ta tìm về nơi xưa Thương dương bán ngựa Cũng dần Năm nào kề quan sát cánh Tùng hoành dạng sáng Đầy bóng lăng cánh trắng đôi đường mù lông cuối trời chân mây Còn đây bao dạ. giấc rồi anh em xem video này thì đừng quên cho khả một like chia sẻ nè em ơi Đêm này khả ép giùm ông cậu Giang này cái áo này 8 kim mà tính là ép tính luôn chi phí này nọ thì cả tiền vàng ép này nọ thì nói chung dao động đúng gần chính xác 8 kim luôn nè đúng gần chính xác 8 kim rồi anh em xem video ủng hộ like chia sẻ nha và sau này có ép thêm món đồ gì thì khả sẽ tiếp tục làm video anh em xem 8 kim à 8 kim là khoảng 500 rưỡi em ơi 550k 8 kim 550k Nói chung là tầm 500k cần ép món gì cứ mua phôi tôi ép lên cho họ ép dùng ông này mới vô ba này